Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản là tổ chức khoa học công nghệ được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cấp phép hoạt động vào ngày 7 tháng 9 năm 2018. Viện là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu ứng dụng, đào tạo thực chiến và toàn diện các lĩnh vực thuộc hệ sinh thái chuyên ngành bất động sản. Với nền tảng giáo dục chất lượng, uy tín trong gần 5 năm qua, Viện Tri đã khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống đào tạo quốc gia nói chung và trong đào tạo lĩnh vực bất động sản nói riêng. Bên cạnh hoạt động đào tạo và tổ chức các kỳ thi, Viện Tri còn chú trọng tổ chức các sự kiện đồng hành để chăm sóc học viên, tri ân đối tác và lan tỏa giá trị đến cộng đồng những người làm bất động sản chuyên nghiệp và tử tế. Trong năm 2019, Viện Tri đã trực tiếp thực hiện hai sự kiện Làm gì khi sốt đất và chương trình huấn luyện đặc biệt Ngôi sao môi giới bất động sản đã thu hút gần 500 người tham gia. Năm 2022, Viện Tri tổ chức thành công talk show Xấu tốt trong phong thủy bất động sản và cách hóa giải, cùng với hội thảo đầu tư bất động sản trong thời kỳ mới, có sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản và thu hút được hơn 200 người quan tâm tham dự và còn rất nhiều những sự kiện đồng hành khác. Cũng trong năm 2022, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản tự hào được Hội môi giới bất động sản Việt Nam vinh danh là đơn vị đào tạo nghề môi giới bất động sản tốt nhất Việt Nam. Trong suốt thời gian qua, Viện cũng đã có những đóng góp to lớn cho Hiệp hội Bất động sản Việt Nam 3 năm liên tiếp, Viện trưởng Nguyễn Đức Lập và tập thể Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản nhận được bằng khen tuyên dương từ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Không chỉ vậy, Viện còn thiết lập và cải tiến hệ thống phần mềm ôn thi trực tuyến và hệ thống phần mềm đào tạo trực tuyến LMS. Cũng từ đây, Viện Tri trở thành nơi thu hút hàng đầu đối với các phóng viên, các kênh truyền hình và báo chí tại khu vực Đà Nẵng và cả nước trong việc chia sẻ quan điểm, kiến thức về chính sách và thị trường bất động sản tại Việt Nam. Với sứ mệnh phát triển cộng đồng bất động sản văn minh và thịnh vượng vững bền, góp phần hưng thịnh quốc gia thông qua tổ chức kết nối, chuyển giao tri thức quản trị kinh doanh hiện đại và kinh nghiệm thực tế được đúc kết lâu năm tại thị trường Việt Nam và tầm nhìn trở thành viện nghiên cứu ứng dụng và đào tạo bất động sản tốt nhất Việt Nam. Viện tri đã xác định giá trị cốt lõi của mỗi tier gồm 5 yếu tố. Trust, mưu cầu chân lý, nghiên phản biện dựa trên nền tảng lý luận vững chắc và khoa học quản trị tiên tiến để tìm ra bản chất reality tôn trọng thực tiễn bám sát thực tiễn môi trường kinh doanh tại mỗi địa phương để đưa ra những định hướng chuẩn xác vận dụng sáng tạo mang lại hiệu quả vượt trội innovation cải tiến liên tục liên tục học tập cải tiến để tiếp thu và cập nhật tri thức mới đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường trong từng giai đoạn khác nhau. Excelling nỗ lực xuất sắc, không ngừng nỗ lực để tốt hơn mỗi ngày, vươn tầm xuất sắc. Responsibility trách nhiệm trọn đời luôn đồng hành và gắn trách nhiệm với học viên và các đối tác trọn đời viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản tri thức cho thịnh vượng vững bền